Nam mô thập phương thường chủ tam bảo Nam mô ta bà giáo chủ đường ngồi hướng sức thích ca mâu ni Phật Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát Nam mô đại thế chí bồ tát nam mô đại hành phổ hiền bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng hưng bồ tát nam mô sư phụ tuyên bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát xin kính này dạ con là diệu an hôm nay con xin được chỉ tụng một ờ, phẩm kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện thứ nhất để con xin được tham gia cộng đồng mạng cộng đồng địa tạng bồ tát thì con xin được ờ, nhận lễ nhận ờ, quà ở bên ờ, kênh nhân quả luân hồi kính mong đức phật chư phật quý vị bồ tát chư hiền thánh tăng kính mong đức bổn con này từ đấy nguyện điều tảng vương bồ tát ma ha tát các bạch chứng minh cho con con xin được bắt đầu Tài cửa địa tạng Bồ Tát trí tâm quy mạng lễ U Minh Giáo Chủ Bồ Tôn Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Đức Tử Bi <clears throat> Đại Giáo Chủ Địa đà này chắc tảng chưa đủ Gọi nước phương Nam nỗi mây thơm Dưới hương dưới hoa hoa vần vũ Mây sinh Mưa bóng số khôn lường Lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuồng, mười vương Bồ Tát chung tin tưởng, nay không sẵn có thiện nhân riêng, người khen địa tạng đức vô lượng, lòng tự do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp đổ xanh khỏi nàn, trong tay đá sẵn gậy vàng, gồng tan cửa ngục cứu toàn chúng xanh tay cầm châu sáng, tròn vìn. hào quang soi khắp bốn nghìn đại thiên, diêm vương trước điển chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi điển tội căn, địa tàng Bồ Tát Thiền Nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phủ, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại bi đại thánh, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ Bồ Tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.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 Bài kệ khai kinh Pháp vi diệu rất sâu vô thượng trong nghìn muôn ức kiếp khó gặp, nay con thấy nghe được thọ trì hiệu nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, Nam Mô Minh Giáo Chủ Điều. Hoàng nguyện đồ sanh địa ngục vị không thể bất thành Phật chúng sanh đồ tận phương chứng vô đề. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. kinh thể tạng Bồ Tát Bộ Nguyên Quyền Thượng, thần thông trên không trời đo lời phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Tăng nghiêng như thế này, một thuở nọ, tại cung trời đau lời, Đức Phật vì thanh mẫu mà thuyết pháp, Lúc đó bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi họp, rồi đồng khen người rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiển sức đại trí huệ thần thông trần thành ý bàn để điều phục chúng sanh căng cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vùng mây sáng giờ lớn như là vùng mây sáng giờ đầy từ vùng mây sáng rỡ đài từ bi vùng mây sáng rỡ đài trí huệ vùng mây sáng rỡ đài bát nhã vùng mây sáng rỡ đài tam muội Vùng mây sáng rỡ đài ký tường, vùng mây sáng rỡ đài phước đức, vùng mây sáng rỡ đài công đức, vùng mây sáng rỡ đài quỹ, vùng mây sáng rỡ đài tán thán, Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vùng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiên đình độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng cứu huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Hai, trời rồng hồi họp Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết, bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong Thời có vô lượng ức hàng trời rồng Quỷ thần trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hồi họp nơi không trời đau lợi, như là trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời thu diệt ma, trời đông xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biển tịnh, trời Phước xanh trời phước ái trời quảng quả trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời Sức quả thiệt trời vô tưởng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiền trời sắc cứu cánh trời ma hay thủ la cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Tất cả thiên chúng, long chúng cùng Các chúng quỷ thần đều đến hồi họp lại có những quỷ thần ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây thần núi thần đất thần sông trầm thần võ mã thần chủ ngày thần chủ đêm thần không thần trên trời thần chủ ăn uống thần cây cỏ các vị như thế đều đến hội họp lại có những Đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đảm huyết quỷ vương, đảm tinh khí quỷ vương, đảm hai đoạn quỷ vương, hành bình quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, vân vân các các vị quỷ vương như thế đều đến hồi họp 3. Đức Phật phát khởi Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vào Ngài Văn Thủ sư lời Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng Ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần ở đó ở đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác nay đều đến hồ họp tại cung trời đau lợi như thế ông có biết số bao nhiêu chăng Ngài Văn Thủ giữ lợi Bạch Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp Cũng không biết là số bao nhiêu Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ sư lợi rằng Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết Số thánh phàm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Từ thuộc kiếp lâu xa đến nay Hoặc đã đổ đương độ chưa đổ Hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu Ngài Văn Thủ sư lợi bạch Đức Phật rằng từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đại trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói, đó thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ và những chúng sanh trong đời sau Dầu nghe lời thành thật của Như Lai Nhưng chắc là thanh lòng nghi ngờ Dầu có cho lại vâng đi nữa Cũng chưa khỏi hủy báng Quý mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài tu hành gì lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài vẫn thường chia lời rằng, ví như bao nhiêu cây cỏ lùm rừng lúa mẻ che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông hằng rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng một hột cát là một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ là một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng khóa, vì thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp, ví dụ ở trên cũng là những thúa Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở còn ở bực Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này văn thù chưa lời, quay thần hề nguyện của Địa Tạng của Bồ Tát đó không thể nghỉ bàn như thế được. Về đời sau, nếu có Trang Thiền Nam Người thiền nữ nào nghe được danh tử của Địa Tạng Bồ Tát hoặc người khen hoặc chiêm ngưỡng vẽ lại hoặc xưng danh niệm hoặc cúng dường nhận đến vẽ đắp khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau nổi, vĩnh viễn chẳng còn bị sát đoạn vào trốn ác đạo. 4. Trương Giá Tử phát nguyện, này văn thủ dư lời, trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp không xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát là một vị trường giả tử lúc đó trong đời của đức phật thiểu là sư tử văn tấn của túc phan hành như Lai, trường giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hành nguyện gì mà đảng tốt đẹp như thế khi ấy. Đức sư tử văn tấn của Túc Hoàn Hạnh Như Lai bảo trường giả tử rằng Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua một trong một thời gian lâu xa đổ thoát khỏi tất cả trong xanh bị khốn khổ. Này văn thủ chưa lời, trương giá tử nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tột cùng, từ nay đến tột số chẳng kể xiết. Ở đời sau tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành đạo Phật thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phẫn Tấn của Túc Văn Hành Như Lai ngày lập nguyện rộng đó nên đến nay trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát Nam Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Đình Tử Tải Vương Như Lai Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tưởng Pháp Có một người con gái đồng bà La Môn Người này nhiều đời Diếu phước sâu dày, mọi người đều kính nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi nôi tam bảo. Thuở ấy mặc dầu thanh nữ, đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hồ làm cho bà mẹ người sanh tránh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó, thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống, không tin nhân quả, đều chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác, thanh nữ bèn bán nhà, đất, chấm nhiều, hương hoa cùng những đồ lễ cúng. Rồi đem phúng giường tại các chùa tháp thờ Đức Phật, giác khoa đình từ tài vương, trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Đình Từ Tài Vương đã vẻ oai dung đủ các tướng tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái, tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng cái ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác, đủ đức, đủ tất cả chi huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tuổi lê rời trăm nghìn, Chăm nhìn tưởng như lai mà lòng quyến đến mãi Bỗng Nghe trên hư không có tiếng bảo rằng Thánh nữ đương khóc kia Thôi đừng có bi ai quá lắm Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết Chỗ của mẹ ngươi Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không Mà vái rằng Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế Từ khi mẹ tôi mất Đến nay tôi thương nhớ ngày đêm Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thắt xanh vào chỗ nào trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng Ta là Đức Phật giác quá khứ Giác hoa đình từ tài vương như lai Mà ngươi đương chi mái đó Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh Nên ta đến chỉ báo Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống Tay chân mình mấy đều bị thương tổn Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy Một lát thánh nữ một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại Rồi bạch cùng trên hư không rằng Cúi xin Đức Phật xót thương Bảo ngay cho rõ chỗ thác danh của mẹ con Nay thâm con Nay thâm tâm của, của con sắp chết mất Đức Giác Khoa đền tử tại Vương Như Lai Bảo thánh nữ rằng cũng dường xong Ngươi mau mau trở về nhà Rồi ngồi ngay thẳng Nghĩ tưởng danh hiểu của ta Thời ngươi sẽ biết chỗ thác danh của mẹ ngươi Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà vì thương như mẹ Nhưng thánh nữ ngồi ngay thẳng Niệm danh hiệu của giác hoa đình từ tải Vương Như Lai Trải Suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia Nước trong biển đó sôi rùng sục Có rất nhiều thứ dữ Thân hình Thân thể toàn bằng sắt Bay nhảy trên mặt biển Chảy rào bên này xuôi đuổi bên kia Thấy những trai cùng gái Số nhiều đến nghìn muôn thoạt Chìm thoạt nổi Ở trong biển các thú dữ bị các thú dữ giành nhau ăn thịt lại thấy quỷ giả xoa hình thù đến lạ lùng hoặc là nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn dườm gươm lùa những người tội gần thú dữ rồi quỷ lại chụp bắt người tội túm quắp chân đầu chân người tội lại hình dạng muôn thứ chẳng đảnh dám nhìn lâu khi ấy thách nữ nhờ nương sức niệm phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cuối đầu. Linh tiếp hỏi Thanh Nữ rằng, hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn hay? Thanh Nữ hỏi quỷ vương rằng, đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng, đây là vùng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Cô độc đáp rằng, nếu không phải sức quay thần cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng các thú dữ? Vô độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo áp ở cõi Diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức, hầu cứ vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục. Tự nhiên, họ phải lội qua biển này, Cách biển này mười muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó Sắp bồi hơn biển này, phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân sâu xa của ba nghiệp <coughs> mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn <clears throat> thời có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở, bực kế nữa có đến nghìn. Trăm cũng không lường sự thống khổ, thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng thân mẫu của tôi với khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xoa vào chỗ nào. Quỷ vương hỏi thanh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những việc gì, những nghiệp gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi tam bảo hoặc có lúc tạm thời tiên tránh pháp xong rồi chẳng kính dầu cốt không bao lâu mà chẳng dọn gió đọ đỏ vào đâu <clears throat> vô độc hỏi rằng thân mẫu của bồ tát tên họ là gì thánh mẫu đáp rằng thân mẫu và Thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi bà La Môn. Thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiểu là Diệt Đế Lợi. Ô độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tôi nữ, duyệt đế lợi, được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp, thờ đức, giác hoa đình cử tài vương như lai, chẳng không phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân, vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng đẳng thoát, đồng đẳng thác xanh Cả Nói xong quý vương chấp tay chào thanh nữ mà có lui Bây giờ thanh nữ dường chim bao chợt thức tính Rõ biết việc đó rồi bèn đối chút pháp tưởng Của đức giác hoa đình tử tại hương như lai mà Phát thể nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai Những chúng sanh mắc phải tội khổ Thì tôi lập ra nhiều phương trước Làm cho chúng đó được giải thoát Đức Phật bảo Ngài Văn thủ sư lợi rằng Quý vương vô độc đó Trước đó, nay chính là ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó, nay là địa tạng Bồ Tát vậy.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 Con tên là Cao Thị Thắm Pháp Danh là Diệu An Này con nghe Đức Phật xin thuyết Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nhiều Dạng nói về những sự Không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một giả dạ đối trước Ngài Địa Tạng Bồ Tát Xin được phát lời nguyện như vậy con xin nguyện từ ngày hôm nay chọn đời chọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật con nguyện đời đời kiếp kiếp xin được quy y nương tựa nơi ngài địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát con nguyện đến tận cùng đời vị la nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt, khuyến dụ, khiến cho hết tất thảy tất cả các chúng sanh đồng được biết đến Ngài và quỹ Ngài, hầu làm cho tất cả các chúng sanh đều được lợi ích lớn. Thưa Đại Thánh, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, con ngưỡng mong Ngài chỗ lòng đại thừa đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quý y cùng lời phát nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên mất điều này.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 Bồ Tát Kính thưa tất cả các đại chúng Kính thưa Phật chúng Bồ Tát Thư Hiển Thánh tăng Các vị hộ Pháp Thánh Thần Con à, xin được dừng Thưa Bồ Tát tại đây Xin mời như ha ha ha, 满心我的所哈。